Teacher. Yeah, something happened here. So now, maybe, yeah. Dạ, if you're ready, you raise your hand. Yes, dạ, if you're ready, you raise your hand for me, please. Mẹ cô có nhìn thấy bà Hằng lấy ba? Con ngủ con nhìn thấy cô. Ôi cô, hôm đi chào lớn. Hello. Yes, my class is a little bit crowd today, right? And now is the at 5, right? Bây giờ là 8 giờ 5 phút rồi. Mình theo như thường lệ là lớp mình sẽ bắt đầu nhé. Um, as as I told you before, như cô đã nói với các con từ tuần trước, hôm nay chúng mình sẽ học một bài hoàn toàn mới. Right? And today you need to focus on 100% on the lesson today. So now, are you ready for the lesson today? Yes or no? Can you? <laughs> yes. Okay, let's focus on the lesson today 100% and uh, on Friday we will have a test. Yes, like maybe we will go on Quizzy or um, something like that. We will have a test for all of you, right? But to do that, we need to focus on the lesson today because it's a new, new, new lesson. So now, today we will study about unit three, right? Unit three, in my house. So but first, who is drawing on my board? Who is drawing on my board, please? Uh, <laughs> hello, who is drawing? Có bạn nào đang make cô kìa? Có bạn nào đang vẽ kìa? No, no. vẽ lên trên bảng là không tốt nha right nhất là trong các cái lớp học đông đúng không các con right okay so now are you ready for this hôm nay chơi quiz gì uhm, trước khi mà mình có thể là cả lớp mình cùng chơi quiz gì đúng không thì mình sẽ tập trung vào một bài để mình học đã sau đó thì mới có cái để mà mà học chứ và thi chứ đúng không yes today we will study about unit 3 you know Unit 3 in my house. So, what do you think about your house, right? Uh, it is a big house or small house, warm or cold, right? Nào xem nào các bạn có thể comment cho cô biết là Yeah, dạ, xin chào Đình Bảo Linh nha. Ờ, chị họ muốn tham gia học cùng lớp thì chúng mình cứ gửi cốt cho chị để tham gia học cùng thôi có sao đâu đúng không right võ minh khang yes okay nào hôm nay mình học về unit 3 nhá trong lúc cô đang uh, giới thiệu bài thì các bạn có thể comment tên đầy đủ này để cô có thể biết là hôm nay bạn nào đang tham gia nhá được không nhỉ <laughs> ok so nào uhm, đúng rồi hôm trước thì mình có học là uh, on the playground đúng không have fun chúng mình học về uh, lúc ở trong giờ ra chơi chúng mình sẽ làm gì này có những gì rồi này right thì xong rồi còn bài trước nữa thì mình sẽ học là ở trong trang trại thì có những con vật gì rồi này hoặc là ở trong rừng thì có những con vật động vật gì này đó rồi hôm nay mình chuyển địa điểm về chính ngôi nhà của mình nhá in my house okay all the class uh, repeat to me in my house, right? Somebody will missing the sound s, z, right? In my house, right? Đừng lỡ cái từ đấy nha, không là giống như kiểu tiếng Việt không có dấu ấy. <laughs> so, um, yes, to go on. Okay, nào, so in my house, bây giờ con sẽ thử vẽ một căn nhà nhá. Được không? Các bạn thử vẽ một căn nhà nào. Chúng mình cầm bút lên nào và một tờ giấy nào thử vẽ phác phác qua ngôi nhà của mình nhá được không vẽ phác thảo ngôi nhà của mình nào các bạn nào where's your pen where's your pen I will show the whiteboard for you to draw to draw a, a house here okay các bạn đã có bút của mình chưa đã có giấy của mình chưa chuẩn bị chưa yes I see I see nào bây giờ nhá cô sẽ xem bảng trắng nhá I will let you see my whiteboard. Ok. Nào bây giờ cô cũng có một tờ giấy ở đây. Được chưa? Rồi các bạn nhìn thấy bảng trắng nữa. Oh, you look at the screen now. Bây giờ cô với các con cùng thi vẽ nha. Cô thì vẽ không có đẹp đâu. Nhưng mà bây giờ mình cứ thử phát phát qua ngôi nhà của mình như thế nào nè. uh, ờ, bây giờ nhà của cô thì thực ra là uh, nó có 3 tầng. Ok. Nhà của cô là có 3 tầng này. Yeah, I have My house, there are three floors. There are three floors in my house. Okay, there are three floors in my house. Đây, nhà cô có ba tầng. Oh, trời ơi. Now, yes, we have. A... Okay, now here. One, two, and three. Yes, we have one, two, and three. Nào, bây giờ nhà bạn, ví dụ cô rất thích những cái nhà mà ống ấy, nhà một tầng ấy mà nó dài dài dài đấy được rồi các bạn vẽ nào okay we have we have the structure of the house there are three floors about my house okay yeah three floors here có cái mái nhà của cô đây rồi với cô tạm thời là cô vẽ cái mái nhà đây nhá mà rồi cô vẽ rất là xấu why I draw so badly like that right ok đừng có vẽ theo cô nha vẽ nhà của các con nha không phải nhìn lên bảng đâu okay ờ, so now nhà của cô thì ở mặt đằng trước ấy uh, có cửa xếp ok ờ, yeah the big door a huge door yeah có cái cửa đúng không các bạn biết cái cửa không cái cửa ra vào không yeah door the door yeah the door here cái cửa xếp ấy các con biết cái cửa mà kéo lên kéo xuống không yeah that's the door right door rồi các bạn đã vẽ được uh, chiếc đo của nhà mình chưa cái đo nhà cô là nhìn có vẻ hơi xấu đúng không cái đo nhà <laughs> cô là nó là cửa xếp nó không kiểu cửa gỗ hay là cửa như nhà các bạn đúng không là the door here so nào on the second floor on the second floor bây giờ mình đi nhá thì cái cái đây là thường thường các bạn sẽ thấy cô Ngọc nếu mà giả dụ cô đi về quê là cô sẽ ở trên cái tầng 3 này à, đây đây là cô Ngọc được chưa à, vẽ thêm hai cái tóc nữa để cho nó giống cô Ngọc nhá ok đó giống chưa Yes, it's like me. Okay, this is me, right? Okay, we have the eyes here, right? Mm-hmm. Đây là cô đi rồi, đây là ở dưới phòng đây là phòng của em gái cô nha. Thì cấu trúc của nhà cô thì có windows, okay? À, Một cái big window, một cái win à, xem nào, cũng không có window lắm, window nó ở đây này. Ok, nó ở đằng chỗ tường à. À ha. Okay. I will draw on it. Yes. Ờ, thôi thì cô không vẽ ở đây nữa là cô vẽ xấu lắm thì trước ở nhà cô này thì nó không phải là một cái tường mà nó là kính nhà cô là kính à, cả một cái mặt này là kính này chỗ này là rèm cửa này à, ờ, rồi thế tạm thời đây là cái gì đây cái chỗ này là cái giường của cô này yeah I have a bed here it's a bed do you know about the bed here mình sẽ có cái giường ấy Okay, I know that, I know it. Oh, you know this, alright. Nào các bạn đã có cái giường chưa? Yes. I have a bed, right? It's a bed. Các bạn nào, có bạn nào nào có giường này, đấy, giường bố mẹ này hoặc là các bạn có thể nằm đệm đúng không? Hoặc là nằm chiếu này. Đấy. Ngày xưa là cô rất thích nằm chiếu luôn, nằm chiếu giải giải một cái đệm trên thôi, hoặc là giả chăn ở hơi ở trên thôi cô không thích cảm giường chút nào cả yes this is my bed okay and now we have a table here uh, a desk cô có một cái bàn làm việc ở đây các bạn có cái desk cái bàn học không yes of course why not right a desk here good choice yeah we have a desk à, các bạn đã có cái desk chưa yeah it's a desk uh -huh. rồi a desk and uh, Ok, I have a clock here. Cô có một cái clock này, cái đồng hồ này. Ok, I have a clock and I have so many. Uh, ah, okay, I have a cat here. Oh, there is a cat. Okay. Okay, there is cat always sitting and lying on my bed, you know. The big, big cat. trên giường cô thì luôn luôn có cái con mèo cảnh nhà cô ấy tên là con Anna yeah my cat's name is Anna right nào thì bây giờ bức tranh chút nữa cô sẽ hỏi gọi một bạn để tả nhá còn cái tầng dưới này của cô thì nó là cần bếp và còn nó là cái bếp đúng không the kitchen ok the kitchen à, cái kitchen nhà cô thì hơi lạ một chút tại vì nó ở cái tầng lửng ấy à, trong kitchen thì các bạn đoán là có cái gì nhỉ luôn luôn có một thứ luôn luôn phải có đó là một cái uh, gian uh, gì nhỉ gian nấu ăn đúng không có cái bếp ở đây chưa rồi fire right, okay and uh, có một cái tủ lạnh à, các bạn có tủ lạnh không đúng rồi nhà bạn nào hầu như cũng có đúng không có tủ lạnh không các bạn đúng nào các bạn nào thử vẽ cái tủ lạnh đẹp đẹp cho cô xem nào cô là không biết vẽ cái tủ lạnh lắm ok Here, we go. Exactly. Maybe it's good for the tủ lạnh, right? Nhìn giống cái tủ lạnh không các con? Trông cũng giống mà. <laughs> Okay. Okay, a fridge or refrigerator and uh, and uh, how about this? Ngoài tủ lạnh với cả bàn bếp ra thì mình có gì nhỉ? Mình có gì không? Các bạn có nghĩ ra gì không? Bây giờ có thử thử gọi một bạn nhá. Okay, I want to uh, I want to ask somebody here, right? I want to call somebody to describe about your house. There is already are. So, okay. Đỗ Bảo An Yes. Yes, I'm here. So, hello, Đỗ Bảo An. Right. I want to see your picture. Yes, I want to see your picture. So now can you, uh, can you show your picture in front of your camera and show me what it is. Can you show me? Con có thể show lên mà. Con show lên là các bạn nhìn được á. Là con dơ lên à. Okay, are you drawing? Yeah, dạ, so các bạn nào xem xem xem Đỗ Bảo An vẽ nhờ con có thể tả nào. Con tả nào xem nào. How many how many floors? How many floors? Um, three floors. Yeah, your house has three floors, right? And uh, how many bedrooms do, do you have? How many bedrooms? I have three bedrooms. Okay, one for your parents, right? Yeah. Yeah, one for you. And the last one is for who? Grandparents. Yeah, okay. One room is for your grandparents one room is for your parents and one room is just for you right yeah. and i want to ask you about something more right which yeah. is the most favorite right which room you like most which room you like most có tiếp phòng nào nhất không which is the room you like most oh like kitten. Yeah, why do you like the kitten most? Why do you like the kitten most? Can you can you can you can you can you tell me why the reason why? Uh, yeah, like uh, this is the place that you will have a dinner, we have meals, right? And yeah all the member of the family will eat uh, dinner will have a dinner together right and maybe yeah. it's the uh, it's the happiest time per day right so yeah. nào cô rất muốn là chút nữa các bạn sẽ chụp ảnh căn nhà của các bạn vẽ ngày hôm nay nha còn bây giờ là để có thể tả được ngôi nhà của mình này ok thank you bảo an này bây giờ là mình có muốn tả nhà của mình không right thì bây giờ mình sẽ học thêm nhá so now look at it vừa nãy là cô Ngọc cô chưa thể vẽ được nhiều thứ ở trong căn nhà thì chỉ vẽ sương sương là có cái door này có cái bed này có cái uh, tủ lạnh đúng không fridge được chưa nhỉ nhưng mà bây giờ làm sao để mình có thể giúp cô Ngọc là vẽ thêm nhiều vật hơn thì mình học nhá yes in my house yes look at look at the picture right listen and read point and say right everything the most important thing in English is listening and speaking lần nào cũng vậy cô nha các bạn nha luôn luôn luôn luôn luôn luôn là phần nghe nó sẽ là quan trọng nhất cho nên là trước khi tất cả các bài học thì mình sẽ xem nào đây là ok mình nhìn trước nào quan sát nào oh maybe it's a big house right have so many things here so many things here mm -hmm um, where's the living room can you can you comment for me where's the living room cái phòng khách ở đâu nhỉ uh, the the first floor or the second floor where is the living where is the living room the living room phòng khách cơ cái nhà này kết cấu đặc biệt luôn the first floor here and the second floor here <coughs> where OK, you think that is the first floor. Nào bây giờ nhìn thử trên cái màn hình để xem nào. Thế có đúng là cái living room, cái phòng khách nó lại nằm ở tầng 1 không? Từ tầng 1 cô chỉ nhìn thấy bedroom và kitchen thôi. Ok, còn ở cái phần đây này. Yes, đúng rồi. Ở trong bức tranh này thì cái living room nó lại nằm ở tầng 2. Right. Trong cái living room trông rất là luxury như này thì có một cái bộ sofa rất là lớn đúng không? Sofa này, rồi đầu đĩa này rồi DVD player right rồi là chair the table oh so many things here so listen bây giờ các bạn sẽ dùng nguyên cái bút của mình để mình nghe xem là bạn này tả ngôi nhà có những gì nhá so listen page 27 activity 2 listen and read point and say các bạn có nghe rõ không nhỉ uh, do you hear it clearly yes Yes or no? Yes, okay, thank you. So now listen carefully about the listening. One. Table. There's a table in the dining room. Two. Chair. There are chairs in the dining room too. Three. Sofa. There's a sofa in the living room. 4. DVD player. There's a DVD player in the living room too. 5. Refrigerator. There's a refrigerator in the kitchen. 6. Sink. There's a sink in the kitchen. 7. Stove. There's a stove in the kitchen too. 8. Tub. There's a tub in the bathroom. Nine. Bed. There's a bed in the bedroom. Ten. Lamp. There's a lamp in the bedroom. Eleven. Dresser. There's a dresser in the bedroom. 12. Closet. There's a closet in the bedroom too. Okay, so now just listen Page 27, one, right? Activity. Sau khi mình nghe xong thì các bạn thấy nào nhỉ? Chỉ có đúng một cái một cái cách để nói uh, mà bạn ấy lặp đi lặp lại thôi là there is hoặc là there are đúng không? Kèm theo số lượng đồ vật mà mình có ở đây. Ví dụ nha, we have yeah, yeah we have table right the table thì cái phòng này là kết hợp giữa dining room phòng ăn và phòng living room là phòng khách cái phần, các tất cả các cấu trúc các phòng thì các bạn đã học được ở từ bài ở ờ, ờ, từ quyển sách 1 rồi đúng không big english one rồi từ ờ, tháng trước rồi đúng không nhỉ thì mình bây giờ mình sẽ đi chi tiết nha ở in the dining room right we Uh, there is a table. Yes, there is a table in the dining room. Yes, and there are chairs in the dining room. Right, it's chair. And uh, look at this. There is a sofa. Okay, there is a sofa in the living room. And uh, there is a DVD player, đầu đĩa DVD. Thì chắc cái này cũng khá là lạ với các bạn tại vì hiện tại bây giờ thì cũng khá là ít nhà dùng đầu đĩa DVD. Đúng nhỉ? Yes. We have a, a DVD player in the living room, right? Đây là sau phòng khách rồi nha. And uh, now, bây giờ mình bước sang đến uh, phòng uh, bathroom đi. Phòng tắm này. Thì mình có một cái tub rất là to đúng không? A big tub. Cái bồn này. Cái bồn này. Ok, tub. Ok. Và um, đi, um, và cái bên cạnh đó đúng không? next to this we have a mirror right a mirror a big mirror mình có một cái gương ở đây and uh, look at the kitchen look at the kitchen nào có ba cái vật mà đập vào mắt là mình đã thấy rồi đó là một cái tủ lạnh rất là lớn right the fridge refrigerator and uh, the sink một cái bồn này and the stove uh -huh. and now bây giờ là mình nhìn tổng quát của các phòng đúng không mình có có những cái vật mà rất là rất rất là rất là tượng trưng cho cái phòng đó ví dụ nhá như là phòng ăn thì có một cái bàn lớn đúng không rất là tượng trưng cho phòng ăn này hoặc là ở trong phòng khách thì thường thường là bố mẹ này hay là ông bà hay là nhà mình ấy thì thường hay để những cái bộ bàn ghế rất là to ở trong phòng khách này đó còn ở phòng tắm thì sao phòng tắm thì rất là đặc biệt là thường thường phòng tắm lớn thì sẽ có một cái bồn tắm ở đây hoặc là có vòi hoa sen đúng không nhỉ còn ở phòng bếp là cái nơi mà nhà mình hay để tủ lạnh và hay để uh, những cái bếp lửa ở đây yes còn ở phòng ngủ thì đương nhiên rồi có thể uh, là nhà bạn không có bed đúng không không có giường tuy nhiên là mình có thể là làm một cái giường nhỏ hoặc là mình có thể là trải đệm cũng gọi là cái bed ok hoặc là tủ quần áo cái nệm đúng không ơ oh, oh, đúng rồi đây là cái nệm I'm sorry for this mà cũng không không cái nệm cái nệm ở ờ, đúng rồi cái nệm nha cái nệm nhỏ để xuống đất mà ở dưới là mình có những cái thanh ờ, nhỏ nhỏ đó ok and the lamp cái đèn cái đèn là chưa nhỉ So now look at this. We have some new words today. The first word is table. Table. Okay, read after me. Table. Okay, who can? Who can? I I, I will random to call one of you. Yes, I want to call Đỗ Hải An. Vừa nãy cô có bấm Đỗ Hải An nhưng mà vừa nãy nó bị tạch đi đâu mất rồi ấy. Đỗ Đỗ Thái An đúng không? Yes. Can you? Yes, okay. Hello. So now can you hear me? Hello. Yes, okay. Can you read out loud this? This word for me, please. Table. Yes, it's a table. So now how many tables are there in the room? just your room. How many, có bao nhiêu, how many tables are there in the room? There are one people, one table. Yeah, just one table in the room. And uh, in your house, okay, total in your house, how many tables in your house? There are three people, three, three table. Yeah, there are three. Yeah, okay. There are three tables. Okay, nếu mà khi con đã nói từ hai cái bàn trở lên thì từ tables thì có thêm s nha. There are three tables in my house. Okay, thank you Đỗ Thái An nha. Các bạn phát âm rất là tốt. And now, sau cái table thì có một cái một cái biểu tượng gọi là hầu như là cái phòng tắm nào cũng có đúng không? Phòng tắm lớn thì có cái này đây. Tub. It's a tub. Okay, one more time. We, we call it tub. Tub. Tub. Okay, who can? Who can? Who can? Yes, it's a tub now. So I want to call Khánh Vân nào. Hello, teacher. Yes, hello Khánh Vân. Lần nào gọi Khánh Vân cũng rất là tràn đầy năng lượng luôn. Yeah, okay. Can you read out loud this word for me, please? Tub. Yes, it's a tub, right? And uh, do you have any tap in your home in your house? Yellow tap. Yeah, there is a tap. One tap. Yellow. How many? How many taps do you have? Nhà bạn, nhà con có có tap không? Nhà cô thì không có cái này. Nhà cô khá nhỏ. Okay. I don't have a tap, and uh, Khánh Phân don't have a tap too. There is no top in our houses. So, um, do you have any top? Có nhà bạn nào có top không? Do you have any top? Yes, cái top này thường thường là cái nhà nó to lắm này, mấy mùa đấy còn thường thường là nó khá là tốn diện tích đúng không nhỉ? I I don't think that I need a top in my room no. No, it's not. And uh, how many? Okay, how about this this word? I think is necessary. Refrigerator. Refrigerator. It's a little bit hard for you to speak out of this word. Nó sẽ hơi khó cho các con để phát âm cái từ này nha. Refrigerator. Okay. Refrigerator. One more time. Refrigerator. Refrigerator. Okay. Five. Five sounds. Refrigerator generator. One more time. Refrigerator. Refrigerator. Okay, listen again. Refrigerator. Yeah, this is so difficult to to listen to, right? Nó sẽ hơi khó cho các bạn đúng không? Để nghe đúng không? Nào bạn nào có tự tin đọc được từ này không? Who can? Okay can this is long long long word okay who can cô sẽ nhìn ở đây này cô sẽ nhìn ở cái màn hình này các bạn chỉ cần giơ tay là cô sẽ nhìn được nè yes okay who can who can please I want to call the new Tiến Minh nào Hello teacher Yes, good evening. So can you speak out loud this word for me and all the members? Yes, teacher, fighter. Okay, one more time. Refrigerator. Re. Refrigerator. Ray. Refrigerator. Refrigerator. Ok, con con sẽ hơi bị khó cái chỗ từ fridge đúng không? Refrigerator. Refrigerator. here, Nào, chậm chậm là mình sẽ từ từ nhá. Mình sẽ từ từ là tiếng Minh nào. Re. Re. Re. Free, Free. Feet. free, free. Yeah, free. Jer. free. Ter. Ray. Ray. Ter. Ter. Nào, tay nhá, tay nhá các bạn. Nếu mà bạn nào khó đọc từ này các bạn giơ giơ năm ngón tay lên nào. Yes, ok. Nào, bây giờ mình nắm bàn tay lại nào. Hold your hand. Yes. Refrigerator. Refrigerator. Ok, gần được rồi nào refrigerator refrigerator free free free free okay free free free free free free free uh, phát ờ, âm ra con phát âm dần nào refree đúng không free với cái chữ gò nó gần như là free refrigerator refrigerator okay bây giờ ừ, tiến minh là luyện thêm mấy lần nữa tiến minh đọc được rồi nha thank you nào who can nào cái từ này khá khó nên cô sẽ gọi thêm hai bạn nữa nhá ok tiến minh với cả cô cùng xem là có bạn nào đọc được không nào ok who can khánh vân ngọc khuê <laughs> vân rất máu luôn không thể nào mà làm khó vân được ok I, I want to ask some uh, one of you uh, các con có thể giơ tay nhá cô có thể nhìn nhá cô có thể nhìn Tuấn Kiệt ư okay I want to call the new one right the new one yeah con đưa cô yeah con đưa cô là refrigerator <laughs> one more time one more time it's nearly it's nearly it's nearly okay refrigerator refrigerator J, J, J, J, J, J, J, J, J, J, here, J, J, J, J, right, it's so hard. Okay, I know that khi mà cô học tiếng Anh ấy, cô cũng sợ nhất là cái âm này luôn, tại vì là nó nặng ấy. Ok, Tuấn Kiệt mới cùng với cả Tiến Minh nhá, Tiến Minh vừa nãy đã đọc được rồi. Thế Tuấn Kiệt cố gắng lên nào. Ok, one more time. Con thưa cô là refrigerator đúng rồi cái từ re đọc nhẹ thôi con từ re đọc nhẹ thôi cả lớp nhẹ từ re này refrigerator refrigerator oh my god that's true đúng không cái từ re nó cũng chỉ là cái từ để thế nào nhỉ giống như cái bàn đẩy ấy, đòn bẩy ấy, đúng không cái bàn đạp ấy em đọc từ re nhẹ xuống thì tự nhiên từ fridge nó lại đọc mạnh được lên thôi đúng không nhỉ refrigerator right? à refrigerator ok refrigerator chọn âm rơi vào âm tiết thứ hai nhá right thank you đó một từ khá là khó vào ngày hôm nay và cũng khá là thử thách cho các bạn nha and now we have some more word here we have a sink we have a sink okay one more time sink sink yes this word is a little bit easy for you to speak out loud từ này thì lại dễ đọc hơn một chút là who can who can read out this word for me who can Khánh Vân á Ngọc Khuê ô rồi sao lại sao lại toàn Khánh Vân với Ngọc Khuê thế này Phú <laughs> Bảo An đâu rồi bây giờ các bạn giơ tay thì cô có thể là nhìn này có thể nhìn này yeah. Dạ. hôm nay cô sẽ gọi một số các cái bạn mà hơi mới mới một tí nhá các bạn nhá các con ờ, các bạn mà học ờ, lâu lâu rồi hôm nay là để cô kiểm tra mấy bạn ờ, mới mới một chút nhá ok hôm nay cô xem cái bạn khánh ngân nào nè ok bạn khánh ngân đâu nhỉ bạn khánh ngân đang giơ tay này yes can you hear me sink ok good job yes rất là tốt nha con Khánh Vân đúng không lâu lâu cô không không nhìn thấy bạn con, con học ở đây bao lâu rồi con mới học à, ok đó bởi vì nhìn Ngân cũng rất rất là mới một khuôn mặt rất là mới à, ok thank you Ngân cũng là một uh, nhân vật đáng gờm đây đúng không nhỉ ok cố gắng học tập con nha thank you Khánh Ngân nha đấy các bạn ấy chưa như kiểu là những bạn mà mình đã quen rồi bạn Phú này hay là bạn Ngọc Bảo An hay là bạn Dương thì Dương hay gì đó đúng không hay là uh, Oggy hay là Khuê đấy các bạn Hương Quỳnh các kiểu này, Tiến Minh này thì các bạn học lâu thì để hôm nay cô kiểm tra các bạn uh, mới mới xem nào nhá còn thứ sáu chúng mình cùng bình đẳng để tranh tài nha hôm nay là chúng mình cho các bạn mới mới xem là các bạn đấy có bắt kịp được chương trình không nhá ok sau nào à, cái sink đúng không cái sink à, cũng có thể gọi đây là cái bồn ờ, cái, nếu mà nó là cái bồn rửa mặt ở trong nhà thì cũng gọi là cái sink mà nó là cái cái chậu cái cái bồn mà để rửa bát hay là rửa rau thì cũng gọi là cái sink luôn ok ở trên nhà is a sink và nhà cô thì nếu mà tính cả tổng uh, cái cái bồn rửa bát này xong thì mấy cái bồn rửa mặt nữa thì nó rơi vào four sinks bốn bốn cái things okay four things and now I want to show you the thing that is so hard for for me to show the differences between them đây là hai từ mà các bạn dễ nhầm lẫn với nhau nhất đó là dresser dresser and closet closet why I told it bởi vì thường thường ấy các bạn sẽ cái từ mà cái từ dress đấy là từ closet nên nó liên quan đến quần áo đúng không đương nhiên of course chúng nó là những cái tủ để đựng những cái đồ bằng vải <laughs> ok đúng không tuy nhiên là cái dresser ấy nó lại có cái kết cấu nằm bệt như thế này được chưa nhỉ có thể là các bạn đựng đồ hay là đựng uh, thuốc này hay là nó ở nó gần nó gần cái kệ đầu giường với con nó giống cái kệ đầu giường ấy cái kệ mà nằm bệt đó ok the dresser có thể là để những cái đồ đồ quần áo nhỏ này hay là những cái đồ dụng nhỏ này máy sấy tóc này uh, ổ điện này đó mình để trong cái dresser này hoặc là thường thường nó cũng dùng để đồ để những cái như kiểu cái khăn hay là mũ gì đó ok is all oh, in on the dresser dresser ok who can who can who can who can speak out this word for me please ai nhỉ hôm nay học tập trung hôm sau mới làm được bài nha bởi vì các bạn biết đấy khi mà mình tham gia quiz gì ấy sẽ có những cái câu rất là thế nào nâng cao à, nó cũng chỉ dựa trên những cái từ mình đã được học thôi và các bạn khi mà các bạn nào mà bạn ấy tập trung thì bạn ấy làm rất là nhanh leo rank rất là nhanh và cũng sắp cuối năm rồi đến buổi thứ sáu sắp tới của mình ấy là thứ sáu cuối cùng của năm 2021 đó các con đó cho nên là mình sẽ cố gắng tập trung bài hôm nay nhá Okay, who can? Who can speak aloud this word? Who can speak aloud this word? Who can? Who can please? Pressure. Oh, it's difficult for you like that. I, I don't think that is difficult. So Minh Đức nào. Minh Đức, can you? Can you, can you, can you turn on your microphone, please? Yes. Can, can you hear me? Yeah. That's how what it is. Number four. Oh, I usually. What is this? Oh, I usually listen the table. For house. Oh, my baby boy is not a table. It's dresser. Dresser. Okay, can you color this for me, please? Dresser. Uh, number five. Cô nào dresser. Dresser. Ok, nào công việc list như thế nha. Ok, dresser. Dresser. Ok, one more time, dresser. Dresser. Number five. nào, one more, one more student, one more student. Một bạn nữa nào, one more student. Thank you, Minh Đức nha. I want to call Phạm Minh Phương nào. Minh Phương là lâu lắm không gọi Minh Phương này. Ok, so. Minh Phương, can you turn on your microphone, please? Dresser. Yeah, it's dresser. Der, der okay, it's not the pressure, you know, it's so hard for me to speak aloud, uh, yeah, like that. Nếu mà ví dụ nhá, Minh Phương tưởng tượng này, trong những cái từ mà nó nhỏ nhỏ như này thì mình có thể đọc mạnh như thế đúng không con? Nhưng mà ví dụ con nói một cái câu là uh, có hai cái uh, có hai cái tủ bệt ở trong nhà của mình lại là there are two directions in my house and no it's so hard for you to speak like that right nó sẽ rất là nặng đúng không đọc rất là nặng nề thì con sẽ đọc nó nhẹ hơn một chút nhá dresser dressers okay one more time dresser dresser okay great good good job rất là tốt nha it's just dresser you know này con nghe lại một chút này dresser Đó, dạ, dresser it's a, it's a, it's a easy for you to speak softly like that mình chỉ cần đọc nhẹ nhàng thôi đúng không nhỉ dr dr the r ấy bằng okay I want to call Ngọc Quê nào thank you Minh Phương nha hello teacher yeah so baby girl can you speak a lot this word for me please okay dresses yeah dresser, shirt not dress shirt baby girl it's a dresser. dresser okay one more time you listen to this word dresser dresser. <laughs> Okay, good job, dresser. And uh, how many dressers are there in your house? How many dressers are there in your house? Ngọc Huê, Ngọc Huê. Yeah, dạ, con đây ạ. Yes, how many dressers are there in your house? Mm. Tủ này là tủ giày hả? Okay. Um, I have uh, one dresser. Yes, there is just only one dresser in your house. Okay, thank you Ngọc Khuê nha. Đúng không nhà mình nhớ phân biệt cái dresser này nha. Có thể thi thoảng là nó để uh, quần áo nhỏ này, thi thoảng là nó để đồ điện và thi thoảng nó cũng là để giày luôn. Rất là lâu ai đúng không? Thi thoảng Yeah, dạ, okay. So thank you. And now the big one, the bigger one, cái cái tủ to hơn nhá, cái tủ mà mình phải đựng cả chăn này đựng quần áo này treo lên để gấp vào để tủ gấp gọn này Ok, is there closet closet Ok, all the class repeat after me closet closet mm -hmm. closet so who can who can who can who can dạ thảo nguyên nào closet Okay, close it. Oh, okay, no, no. Close it. Close it. Close it. Yes. Okay, the, the T sound, the T sound, close it. Close it. Close it. Close it. Okay, it's faster, faster. Close it. Close it. Uh, t, not C đó con cô sẽ thử stop uh, không chia sẻ màn hình nữa đúng không? Stop share đúng không? Ok. Đó âm T nè. Ok. Yes, close it. Close it. <laughs> close it. Close it. Yeah, gần được rồi nha just a little bit more ok chỉ một chút nữa thôi đúng không nhỉ hôm nay là lớp mình học 6 từ đúng không đây chỉ là bước nền cho mình để có thể là hôm sau mình uh, hoàn thiện được cái bài quiz ngày hôm sau nó liên quan đến việc là mình uh, làm bài thôi đúng không nó sẽ khá là khó cho các bạn ngày hôm nay bởi vì mình đã học lên quyển sách thứ hai rồi đúng không nhỉ theo như tiến độ ấy là lớp mình học hơi bị nhanh đấy lớp mình học quá nhanh luôn ấy đúng không cho nên là bây giờ bắt đầu lên phần khó luôn rồi chứ không còn ABC hay là one two three ngày xưa đâu nha ok close it cái mức độ mà để luyện nói nó cũng cao hơn rồi và yêu cầu các bạn phát âm cũng chuẩn hơn đó nào sau mà mình uh, ờ, back lại các từ mình đã học nha okay today we have a six yeah we have a six words right we have a six words so now um, the first word today will started about is a table, right? The table. The second is a tub. The third one is refrigerator. Refrigerator, right? The the the, the fourth one is a sink, right? The fifth one is a dresser, and the last one is a closet. And now the six words today, and uh, Now it's a little bit late for your studying and for your lesson today, right? Cái bài hôm nay nó sẽ hơi khó một chút, cho nên là các bạn cố gắng nhá. Mình sẽ cố gắng, cố gắng, cố gắng làm sao để mình có thể là ôn bài này, rồi là mình sẽ luyện tập lấy ví dụ với các từ mà mình hôm nay đã học được không nhỉ? Mình có thể vẽ, đúng không? Mình có thể vẽ, mình có thể làm sơ đồ tư duy cũng được đúng không còn bây giờ nhỏ okay it's so it's too late for you to continue the lesson your mission now is nào bây giờ nào bây giờ nào đã muộn rồi đúng không đã muộn rồi và lớp mình ờ, cũng là đến giờ như nào rồi nhỉ các bạn có thể là làm bài tập ừ, cố gắng hoàn thiện bài tập trên lớp này nhưng mà cũng không quên là mình sẽ practice it okay <laughs> you what's your face and then you go to sleep baby girl don't spend too much time don't spend too much time on studying like that you know it's not good for your health right mình không quá để mà mình ờ, thức đêm thức hôm để mình ngồi ờ, bàn học đâu nha chua mình phải biết sắp xếp thời gian nha Uhm, quiz gì quiz gì thì mình sẽ phải dành đến thứ sáu nha ngày cuối cùng của năm 2021 sẽ khá là đặc biệt và liên quan đến chủ đề của chúng ta học ngày hôm nay uhm, còn bây giờ thì cô lại phải chào tạm biệt các bạn rồi đâu nhỉ so, okay have a good night and bye bye see you I will open my for uh, of you. Right. Bye bye. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. I can talk with you. Bye teacher. You can talk with me. con con tức giận cô con cứ bảo là con xa nhà cô con đánh cho cô một trận nhưng mà con qua nó rồi con là con trời ơi cái từ hôm nay có khó từ hôm nay có khó không no no it's not difficult for you it's not oh it's not Yes, good hôm nay không khó đúng không nhưng mà có cái từ refrigerator hơi khó với các bạn đó ông gió Dạ. Cô. Dạ. Việt Nam Ba Úi rồi ôi chị con lại đang học rồi Chán thế Sao thế? Sao thế? Chị con đang